Đây, ờ, mình thưa bà con à, trong này là bán một số cái hàng lưu niệm mà khi mà chúng ta về Hạ Long à, có nhiều mặt nạ rất là đẹp có cả biểu tượng những cái xe những con thuyền rất là đẹp luôn Đây với Hạ Long thì có cả biểu tượng những cái con tàu như thế này Quần áo, gấu bông cho các trẻ em Hoặc là tách cà phê, tách uống chè, ví, đá heo số chai uh, rượu để mẫu khi về với Hà Long Park thì uh, hoặc Hạ Long Bay thì chúng ta ghé vào một số cửa hàng như này chúng ta ờ, có thể mua các cái đồ lưu niệm để chúng ta làm đồ lưu niệm gửi đến ờ, những bà con cô bác phương xa và hôm nay mình toàn cũng vào đây để mà mua một số cái đồ lưu niệm à, gửi tặng à, một số bà con mà à, khán giả à, rất là thân thuộc của kênh của Minh Toàn nhân dịp Minh Toàn đến đây có những cây quả để Hạ Long ừ, đây là con cá bằng thủy tinh rất là đẹp luôn Ồ, có cả những cái này Đấy. con con này đăng ký đẹp quá ừ, hình cơ của Việt Nam luôn rất nhiều đồ à, lưu niệm cho bà con ạ có cả vòng tay thuyền các cái con du thuyền này ví dụ du thuyền này nó là giá 195 ngàn Đấy. con to hơn con to hơn như con này con này thì là 240 ngàn còn con to bự này là bao nhiêu đây con to bự này là 1 triệu 350 ngàn những cái này cũng là làm một uh, trong những cái món quà mà khi mà chúng ta uh, về với uh, hạ long bay và hạ long tắc bên cạnh đấy thì cũng uh, cũng thiếu những cái món như thế này nón lá thì là ở đây mình toàn không thấy chữ hạ long các kinh bê kinh bê Ồ, con thuyền này to này. 1 triệu trăm ngàn khá to phải đẹp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 các chừng gió nữa chú bà con Gió đẹp lắm Đây là phía trong của cái nhà ga Phía trong của cái nhà ga đây vâng, mình Toàn à, xin mời các bác con các bác cùng Minh Toàn chúng ta đi vào phía trong nhà này một chút đây là các du khách mà khi mà chúng ta đi à, cáp treo nữ hoàng các khách mà chờ lên à, lên cáp treo trên này thì cũng được trang à, hoàng rất là đẹp quý bà con đây quý bà con các bác nhìn thấy bên trong này rất là hoành tráng luôn à, hoàn anh toàn là có một cái cảm giác trang trí ở đây như kiểu là một cái cung điện Đấy, giống như một cung điện nên mà người ta gọi là mỹ hoàng đây là khu cặp keo nữ hoàng à, chúng ta đi thẳng xuyên về đây à, đây là cặp đi vào khu cặp keo nữ hoàng còn à, khu này là khu mà chúng ta mua vé rồi Đấy. chúng ta mua vé ở đây thì cái Hạ Long Park thì cũng rất là nhiều du khách trong đó thì có rất là nhiều du khách à, nữ rất là xinh người du khách nữ rất là xinh đẹp đây đây là phía ngoài của à, nhà à, của ga đại dương là đại dương đây chú bà con đấy là trong ngoài của gà đại dương và như chú bà con các bác đang à, nhìn thấy thì ở đây là một số cái du khách của quốc tế về với à, ca hạ long ở đây là một trong những cái cây mà rất là đẹp đấy, một trong những cây rất là đẹp ôm bình xứ rất là đẹp luôn không có nhiều du khách về với ga Hạ Long như này rất nhiều uh, em xinh đẹp buổi tối thì trong này à, bật đèn rất là đẹp các con ạ vừa mình toàn vừa gặp một em mới à, là du khách chắc là của Trung Quốc xinh gái và đẹp lắm <laughs> đi ờ, quay vlog cho gửi đến quý bà con cô bác cũng có nhiều cái hay lắm quý bà con nhiều người thì rất là chào mừng nhưng nhiều người thì là người ta lại không thích ờ, mình quay Đấy, và mình toàn xin đi ra phía sau này một chút để ờ, gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh của cái ga đại dương này của các trang nữ hoàng đó. và nhà ga xuất phát từ đây của bà con à, các cái ờ, cáp treo thì xuất phát đi từ đây và à, điểm uh, kết thúc cũng từ đây Đó. kết thúc cũng từ đây và đi cũng từ đây luôn đây cũng có một số cái ờ, cái cắp treo đang ờ, chuẩn bị khởi hành và khi mà chúng ta đi từ cắp treo này nó sẽ sang đi sang khu đồi huyền bí ở bên à, bên bên um, hòn gai và chúng ta đi sang mạn hoàn gai và từ hoàn gai bên đấy là chúng ta đi uh, từ bên đấy cũng ta về đây và cái ga này là cái ga đậu cũng như là ga mà giúp chúng ta lên các cái cáp treo và đây là cái đường dây cáp treo các bác con khu này là khu săn guốc Minh Toàn đang à, đứng, đứng và chờ à, cái cáp treo nó đi để à, cho bà con của bác thực nhìn thấy thực tế hơn nhưng mà hiện tại thì cái cáp treo này cũng chưa đi thành ra là Minh Toàn xin phép đi vào phía trước nhé. Đây là phía sau của các cửa hàng lưu niệm các bà con ạ và buổi tối đây thì như quý bà con của bác biết à, Minh Toàn à, cố ở lại thêm à, một chút để mà Ờ, gửi đến các bà con cô bác hình ảnh của Hà Long Park như là về về đêm thì nó như ờ, thế nào để giúp cho quý bà con ờ, có thể cảm nhận một cách rõ rệt hơn về Hà Long Park thu hút nhiều du khách về với Hạ Long luôn Và đây thì mình toàn thấy một cây cây à, xanh nhìn rất là đẹp đây cái bà con đang à, ôm vào à, cái thế vào một cái à, bình bình sứ luôn bình sứ luôn và trong bình sứ này người ta sẽ đổ bê tông đổ bê tông ở trong đấy cho nặng hoặc đổ đất ở trong đấy để cát trong đấy và cây xanh này là một thế cây rất đẹp luôn đấy, về Hà Long Park con nhiều điều thú vị lắm các con Đây, thì, uh, quý bà con cô bác nhìn thấy uh, phía trên được uh, ờ, trang hoàng với một uh, giống như một cái cung điện người ta gọi là cắp treo nữ hoàng du khách ờ, bây giờ cũng vạn vạn bớt rồi chú bác con ạ ở đây thì ờ, du khách về với Hạ Long nhưng mà giờ cũng là cuối ngày rồi nhưng mà du khách cũng ra về hoặc là có một số du khách thì về nhà hàng khách sạn nghỉ ngơi có một số du khách thì là à, đi đến các cái nhà hàng ăn uống và Minh Toàn cũng xin phép được uh, dừng ờ, cái video này ở đây à, rất mong các bà con của bác uh, hãy đón xem uh, về các cảnh của Hạ Long nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung về cái cuộc sống cũng như là cái uh, cuộc sống của người Việt Nam chúng ta ở Hạ Long thì uh, kính mời các bà con của bác hãy nhấn nút đăng ký kênh ở đây là đăng ký miễn phí các bà con nhé để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung ạ Mến chào quý bà con cô bác, hẹn gặp lại quý bà con trong cô bác trong những cái video